gặp nhau khi trước thì em đã đến trước một bước nghe con tim em đang thuộc về ai mà sao chẳng khi nào bây giờ em đã không mất anh mơ khi anh đang yêu em trao lời yêu ấm áp sau này anh ra You. Xuân con tim em đường mà em phải